Ada jargonnya. Packing How can I say? How can I say? You say good evening to Ruhan. So do you remember about our homework? Yeah, maybe you forgot it. I forgot it. con quên luôn nhớ bài tập về nhà không con vâng, vâng. vâng, quên luôn con chưa làm nhớ you don't remember where where where is Okay, so I need to pin me up. Yes, okay. I wish that all the student here is Great, right? And um, maybe you forgot to finish and complete our homework, right? Có nhiều bạn như là quên mất bài tập rồi, right? You forgot it. Mm -hmm. Okay, we, we move. It that's true. Uh, you're warming Minh Khang, right? I'm great. So we, okay uh, a person here talked to me that we draw about white animals, right? So can you come up to the Facebook here? Right? Oh, you forgot it. Các bạn nào vẽ sơ đồ tư duy chưa? Có ai đã vẽ sơ đồ tư duy về white animals chưa? No. Yes or no? Okay, let me see. No, no, yes. Okay let me join to the Facebook nào bây giờ để cô xem ở trên Facebook nha nên là các bạn đã ghi đã vẽ và nộp bài chưa nha yeah we come up with yes nào các bạn nha hôm nay mình sẽ phải học uh, từng độ khá mạnh đây. các bạn chuẩn bị ra lấy cho cô một cup of water nào a cup of water yes Hôm nay các bạn lấy một a cup of water nhé để hôm nay chúng mình cùng học vẽ sơ đồ tư duy nhá. Right, right. Who's drawing on the board? Now drawing on the board. Here we go on with the Facebook here, right? This our group. Yes. Okay, look at this. tại vì cô chưa thấy có cái hashtag nào ghi cô ngọc, cho nên là cô chẳng thấy bài đâu thì cô phải xem nay cùng các bạn lên xem là ờ, có bị bay đâu mất không nhá bay bài đâu mất không nhá rồi nhóm giỏi tiếng Anh cùng con xem sao nào I'm loading I'm loading I'm loading Yes, okay, maybe it's not, maybe Maybe it's so hard for us. Hi, hi, hi, hi, hi, hi. I see something so cute, right? Oh my God, do you want to see it? I see something on Zalo now. Okay, do you want to see it? It's from Duy Lâm, Tiến Minh này. Okay, do you want to see Tiến Minh picture? Oh my God, look at this. We have here. Ah, uh, đấy, đấy tiến minh gửi bài cô bố tiến minh vừa bảo là bận quá quay mất không gửi bài đây thế tiến minh đây vừa xem nhá tí nữa cô gọi con nhé Khánh Hà vâng nào đây nhìn bài bạn Tiến Minh thì đáng yêu chưa trời đất ơi xinh xỉu so look at this look at here we have this we have a sick vocabulary right the first now I want to call Tiến Minh chủ nhân của bức tranh để xem là hôm nay con đi thi đi thủng đi đâu không à tiến minh đây rồi tiến minh đây rồi ok hello teacher yes good evening so how do you do today happy great or not Thanh Nga nữa này. Ôi, rồi bây giờ mới gửi bài tập. Chết, chết, chết, chết, Thế Tiến Minh đâu rồi? Tiến Minh lại bị tắt mic à? Thế cô mở mic lại cho Tiến Minh nhá. Hello. Tiến Minh nói gần mic là để để còn uh, phần thuyết trình về bức uh, bức uh, bức vẽ này xem nào. Cái cái cái sơ đồ tư duy này của con à? Hay quá. Nào, Tiến Minh. Where's you? Where's you? có tiếng minh đâu nhỉ minh hey con nói to nè, hello con nghe được cô không con có ạ ừ thì bây giờ cô sẽ share màn hình lên nhá để xem bức của bạn tiến minh nhá ok nào sure yes here look at this tiến minh what animal is this Zero. Giraffe. Giraffe. Bạn này vẽ con giraffe này hay chưa? Thế giraffe này là có đặc điểm gì nào? Very high, very high. Right. Bây giờ cô sẽ gọi cùng một bạn nữa nhá để để để thuyết trình cùng Tiến Minh về bức tranh này nhá. Ok. Nào Phạm Danh Hoàng Hiệp nào. Đây nhìn thấy sẵn Hoàng Hiệp đây rồi. Happy New Year. Hello. Yes, here. Can you speak louder? Um, hôm nay con có dùng tai nghe không? Hình như là cắm tai nghe vào tiếng bị nhỏ ấy Hiệp. Con không dùng tai nghe. Rồi sao Hiệp ơi, hôm nay bạn Minh bạn vẽ bức tranh đẹp lắm. Đấy. Thế này nhìn phát biết ngay đúng không? Nhìn nhìn nhìn vào bức này xem là how many vocabulary we have studied in the previous class. How many new words here? Um, one, two, one, two, three. three, four, five, six. Yes, we have six animals, right? Cả lớp đúng không nhỉ? Mình có 6, hôm nay nhờ bức vẽ của Tiến Minh. Đó, mà ờ. mình biết là hôm nay mình có 6, hôm trước mình có 6 từ vựng nào, hiệp nào. Nhìn vào bức này xem là từ đầu tiên đập vào mắt con nào là động vật gì đây? Giraffe. Giraffe. Okay, nào đặc điểm nào. How is the giraffe? The neck. The neck. The neck is very long, right? Very It's long. High. Thế minh tả bạn giraffe này rất là cao. Very, very high here. <laughs> Okay. Ôi, Tớ Minh vẽ con này đẹp lắm. Cái gì đấy Hiệp? Cái con to nè. Cheetah. Cheetah. Cheetah. Okay, cheetah. How is a cheetah? It's run fast. Đó, mình vừa nhắc bài luôn. Run fast. <laughs> ok. It runs very very fast here. Ok. Nếu mà nếu mà so với cái đợt trước mà cô lấy ví dụ Hoàng Hiệp mà đi trêu mấy con chó nhà hàng xóm ở quê ấy, thì con này nó chạy có nhanh hơn không? không. không. <laughs> Ê, con chita này nó không chạy nhanh bằng mấy con chó ở quê à? của của tận khấu Ôi trêu hiểu thế rồi nào hiểu tiếp tục nào uhm, xem nào hình như là cái từ này nó có sai sai sao các bạn từ này nó có, có sai ờ. sai ra nhỉ các bạn nhỉ các bạn Zip comment à? từ này thế nào nhỉ của của chúng à, thế nào nhỉ? Z. Z đúng không? Z bạn ấy viết là z ờ. đúng không? Zebra trung thân comment đúng rồi. Zebra. Thì chỗ này mình phải sửa. Zebra. Chỉ trang, chỉ dạ. trang A ờ, thành E. Oh, letter A. Return to letter E. Zebra. Nào Tiến Minh nào, can you spell it for me? Để sửa lại cho cả lớp nào. Ờ, của ờ, khẩu Zebra. Ok, à, can you spell it? Cái phần nào? Tăng, Chuyển tam tợ, Chuyển tam tợ phan y. Ok. Giải mấy quân thí. Khở sư. Phú thai. A. Zebra. zebra. Zebra. Ok, Hoàng Hiệp, bà bạn ấy tả zebra có cái gì đây? Ờ, xe ờ, xe xuế chi xuế chi lỉ à, hái chai bảy ừ. trinh xuế. Hiệp ơi, bạn ấy tả tả zebra này có gì nhiều gì nhỉ? Ừ. Nhiều money, many stripes. Dạ yeah, many stripes. So vâng. what color of stripes here? black. Black and and Tức một màu đen nó lại một màu gì nhỉ? Trắng. Đúng rồi, yeah, black and white. Ok và tiếp tục nhá để Hoàng Hiệp vừa nãy phải trả lời liền ba câu rồi. Cứ là nào mà liên quan đến con gì chạy nhanh là phải gọi Hoàng Hiệp ngay. <laughs> Đúng không? Nào tiếp tục tôi gọi tiếp một bạn nữa nha. Ok, one more student, one more student who can. Who can? Dựa vào cái ờ. này quá dễ ừ. luôn. Who can? Can you raise your hand? Can you raise your hand? Can you raise your hand? Minh Khang á? Ok, Minh Khang nào? Lâu lắm không gọi Minh Khang nhỉ? Ok, Minh Khang, can you hear me? So, look at here. À, Tiến Minh này, vừa nãy là anh ờ, anh Hiệp anh đã vừa phải trả lời ba con liền rồi. Thế bây giờ Minh Khang có cân ừ. nốt được ba bạn dưới không? Ừ. Là polar bear, kangaroo and hippo. Yeah, dạ, polar bear, kangaroo and hippo. So, which animals is the most dangerous? Con nào nguy hiểm? Um, polar bear. Polar. Can swim fast. Yeah, dạ, swim fast and thế là con nghĩ là cái con này nó swim fast cho nên là nó rất là nguy hiểm mà dangerous yes yes okay I think so right and uh, hippo hippo so oh how hippo is hippo hippo have, hippo has a big mouth yeah hippo has a big mouth đấy chưa Tiến Minh à anh Tiến Minh chỉ cần ghi mỗi big mouth ở đây thôi là em biết tả luôn rất chuẩn thế cả and the last thing here uh, what this what animal this kangaroo the kangaroo can jump height uh, the kangaroo can jump high highly. Okay, great job. Yo, cả lớp nha, cả lớp rất là cảm ơn bạn uh, Tiến Minh nhá lần sau là lớp mình làm bài tập mình đăng lên trên nhóm cho cô nhá không là cô không thấy bài tập cô buồn đấy yeah, <laughs> cô không các bạn làm rồi biết là các bạn làm rồi thank you thank you all the class here biết là các bạn làm rồi nhưng mà quên ấy không đăng lên ấy thế là cô lại tưởng là các bạn quên mất của cô thế là cô lại bị buồn ok cô ngọc bị buồn đấy ok so tại vì là các bạn nên đều nhớ bài nhá cả ba bạn hôm nay gọi ngẫu nhiên thì đều đã nhớ rất nhớ bài rồi để hôm nay cô xem ở trong zalo xem có phụ huynh nào đang gửi bài cho cô không nhỉ cô thấy nhiều quá ồ oh, đức minh à đức minh mẹ của đức minh đây có gửi bài à, <laughs> đức minh vẽ hay lắm đức minh có màu các bạn ạ <laughs> đức minh có màu các bạn muốn xem file của đức minh không xem uh, sơ đồ tư duy của đức minh không xem tranh của đức đức minh không yes yes Good, good. So, tranh của Đức Minh đây. Đức Minh đây rồi. Đức Minh thì uh, vẽ lên trên giấy. Nhưng mà lần này Đức Minh uh, cải tiến hơn so với Tiến Minh là uh, có màu. Ok. Bạn này còn có cả hình ảnh minh họa nữa cơ nha. Đâu rồi Đức Minh đâu rồi nhỉ? Cô xem Đức Minh cô gọi Đức Minh nào. Đức Minh. Đức Minh đầu nhỉ? hello con ơi con ơi Đức Minh đâu mất rồi Đức Minh comment cho cô trong phần chat box nào Đức Minh đâu where's Đức Minh hay là hôm nay để tên khác rồi cô không tìm được chắc lại để tên là Conan rồi Wow, đúng không? Wow, cái này dễ mà đúng không? Hôm nay thấy các bạn làm thì các con có thấy dễ chưa? dễ quá chư lị thôi chắc là Đức Minh để tên khác cô chưa tìm được Đức Minh tí nữa nhắn tin lại cho cô nhá oh look at this yeah this is the homework today wow white animals uh, we have one two đây bạn có đánh số đó, đúng không nhỉ one two one two đâu one two đâu six đây rồi oh I, I can I can see it đấy thì bạn vẽ này zebra này zebra bạn còn vẽ thêm cỏ này à uh, chi trở này chi trở bạn ấy tô nguyên một màu cam lè luôn Đấy, hippo này hippo màu gray này hippo này có nước này chuẩn chưa kangaroo này kangaroo bạn này còn đang ở để tay ở trong trạng thái chuẩn bị đấm nhau này đấy hi, hi, fighting fighting như này ghê chưa ông lại còn cả uh, giraffe này giraffe bạn ấy vẽ cao ngỏng lên luôn này à, rồi là polar bear à, polar bear bạn này trông uh, Ờ, thân thiện nhỉ Đấy, thân thiện nha lại còn rất là đậm chất Giáng sinh luôn đây cô cho cả lớp xem đậm chất Giáng sinh luôn chiếc khăn choàng đậm chất Giáng sinh chắc là khăn này khăn này rất là đẹp đúng không cảm ơn bạn Đức Minh nhá của cô xem nào cô xem mấy bạn đang gửi nhưng mà tại vì là Trung Kiên nữa này ôi Trung Kiên nữa các bạn mình lại phải xem bài của Trung Kiên tại vì bài Trung Kiên quá đẹp Đức Minh đây cô rồi <laughs> nói đây rồi <laughs> thấy Đức Minh ngồi lên ôi Đức Minh ạ à trời tranh đẹp con nhá. Nào, đây. Đây của bạn Trung Kiên. ôi Trung Kiên lần này có bạn chi tờ đẹp không? Chi tờ của bạn đẹp chưa? Nào, các con của cô. Ôi giời, nhìn đây. Đấy, cái cái cái cái, cái mấu chốt của bạn này quay nên màu thì chưa thấy ghi đây, thì cô sẽ ghi tạm ở đây cho con nhá. Ok, that's good. Đó, làm sao mà why cái đấy bạn ấy viết bút chì cho nên là không không không nhìn được animals, right? Mm -hmm. So we have a zebra here. Oh, zebra, oh nhìn này. Trời ơi, bao giờ cô Ngọc cô vẽ được thế này các con? Các bạn vẽ được như này không? Hiệp lắc nhanh đây. Hiệp vẽ đi, Hiệp phải vẽ đi con. Hiệp phải kể chuyện thì giỏi. Hiệp kể chuyện giỏi. Hôm, hôm sau chắc hôm nay ra bài tập kể chuyện thì chắc là Hiệp về đứng đầu top mất. Nào, zebra này. Thanh Nhàn vẽ được không? Hân vẽ được không? Ui, các bạn vẽ được chứ vẽ được cái sao không nhỉ? Phương Trinh. Ồ, ai gọi đây? Ai gọi nhưng mà các con đang học với cô không nghe nhá. Rồi, tiếp tục nào. We have a polar bear, right? Polar bear. Ơ, oh, các bạn. Ơ, oh, sao sao ở bước này mình cũng có một chiếc khăn đậm chất Giáng sinh như này các con. Hôm trước bài giảng của cô có cái bạn này à? <laughs> rồi Trung Kiên với cả Đức Minh lại ý tưởng lớn gặp nhau thế sao lại giống nhau thế thế hôm trước là bài của cô là giống à giống à ầy gù nào thế các bạn giraffe này nha bây giờ cô bắt đầu cô gọi một bạn nữ bất kỳ này một bạn nữ bất kỳ nhá Ok nào bây giờ mình để hứa với à, bạn à, hôm hôm nay có cái bạn gì Vũ Ngọc Nhi tên gì nhỉ Thanh những cái gì Nhi Nhi nhỉ Nhi ơi thôi Khánh Hà đi ra xong rồi comment lại cho cô nhá à Oggy đâu rồi con đây yeah dạ, con đây I'm here lại con đây yeah dạ, so can you read out loud all of this word for me please all this word con nào cô yeah dạ, oh one zebra zebra two Pol polar bear. A polar bear. And next to the polar bear is giraffe. Giraffe. Ui, chúng đánh nhau kinh hầu hăng hăng hăng hăng. Ui, có thích không? Kangaroo. Yeah, kangaroo. Thế bạn viết đúng không? Bạn viết đúng từ này không con? Uh... Kang viết đúng không bạn viết như này này ừ? Thưa cô đúng rồi ạ nào bạn biết đúng chưa ờ khoảng chữ a ừ, con đánh vần nào k a ừ. n g a r w o e are you sure are you sure bảo sao giống con vẽ với Trung Kiên ôi Đức Minh với Trung Kiên này là đôi bạn thân kiểu đệ anh em hay là đôi bạn thân đây thế cái, cái Oggy Oggy xem cho cô xem là cái từ này đúng chưa sao lại chữ e là chữ bên cạnh chữ g, nó phải là đáp nó, nó phải là letter gì nhỉ nó phải letter a letter a à à Đức Minh với cả Trung Kiên là hai anh em đấy nhá kangaroo oh, one more time đấy hôm nay giúp các các anh chàng nhà tôi nhá kangaroo ok kangaroo âm trọng âm rơi vào ru kangaroo right now uh, ờ, Augie đọc tiếp cho cô từ cuối cùng nào the last oh. hippo con con trên đây hippo and à từ từ tiên mới là từ cuối cùng nhỉ đôi bạn nữa à ôi trời thế là lớp mình toàn là bạn học với nhau xong rồi lên đây học cùng rất là tốt rất là tuyên dương nào từ cuối cùng cái con này nhìn nhìn ngáo ngáo này các bạn này nhìn con này giống con meo meo ấy đọc nào ốc đi chứ nhìn rõ không nhìn rõ thế cô nào rồi con cô viết cho con nhá C H double E T A H so can you read out of this word vừa nãy hiệp với cả võ minh khang là ngồi đọc hết cho các bạn rồi rồi ôn lại đấy chi gì nhỉ cheater cheater ok great cheater cheater ok uh we have a six animals here so which one do you like most Which one do you like most? Con thích con nào nhất nhỉ? I like kangaroo. Yeah, cô cũng thích con kangaroo này bởi vì ở trong nó máu chiến nhất con ạ. Đấy, nhìn vẽ này thích nhất con kangaroo luôn. Yeah, so here. Yes, yes. Take it. Oh hôm nay nhá, cô này cùng với Hiệp này, Võ Minh Sang này, Tiến Minh này và Khánh Hà đã cùng các con ôn lại tất cả các từ ngày hôm trước mình đã học được chưa nhỉ? Và hôm nay mình cũng biết thêm là có Đức Minh và Trương Kiên là hai anh em. Hai anh em cũng là học cùng nhau luôn. Nói nhận cô rồi kìa. Ok. Thank you Khánh Hà nha. Chút nữa làm bài cho cô nha. Mm, okay. So, now we study about six vocabulary about animals, right? Mình đã học 6 từ về animals. Các từ thì hơi khó viết một chút cho nên cô có ra bài tập là các bạn phải viết sơ đồ tư duy. Nếu mà bạn nào mà chưa vẽ sơ đồ tư duy như các bạn thì hôm nay mình hoàn thành nốt nha. Được không? Mình hoàn thành nốt được không? Yes or no? Yes? Yes, okay, great. So now we move to the class today, right? the lesson today. Hôm nay mình tiếp tục học tiếp về bài này nha để xem là là là là các bạn khả năng đến đâu nào. Okay. Wait me a little bit, right? We We're gonna download it and download uh, this. Oh, oh, I don't want to. So, mình sẽ uh, kiểm tra cả lớp nha. Cả lớp nha cả lớp chuẩn bị ừ, ờ, cốc nước chưa cốc nước trên bàn đâu rồi chưa thấy bạn nào có cốc nước ở trên bàn hết xong tí nữa làm bài mệt là thở hồn hển ra đây nhá ok nào học cho nhiều vô bây giờ phải uh, luyện tập thôi học cho nhiều vô bây giờ phải luyện tập thôi các con ạ à, các bạn sẵn sàng để chạy đua như một chú chi tát chưa một chú chi tờ chưa sẵn sàng chưa ready chưa ready chưa nào ready như một uh, chú cheater chưa nào Hmm, ready chưa ui rồi thấy các bạn gật đầu liên lịa rồi nhìn này quen đúng không lâu lắm rồi yes yes yes yes yesterday <laughs> trời đất Ờ, nào trước những à, cô thì vẫn đang mở phần à, chat box nha nhưng bạn nào ở trên livestream thì mình à, chat trên livestream nha còn những bạn nào ở trong này thì nhanh tay nhanh chân chuẩn bị là để sẵn cái bàn phím ở trước tay nha để chuẩn bị comment cho cô nhá nào animal uh, ờ, one ok ờ, nào sợ so, à cái này khó dễ quá không được animals two đi các con cái này dễ quá này mình chơi rồi mình chiến rồi nào ok ok so look at this we have the 10 new words today yes we have 10 new words today remember the first whale well whale well now one more time you repeat to me well đấy hoàng thúy anh nào hoàng thúy anh nào read after me hoàng thúy anh nào Well. Well. Well. Good girl. Thank you Hoàng Thị Anh nào. Next. Wolf. Thanh Nhan. Well, Wolf. Wolf. Wolf. Wolf. Wolf. Yes, okay. The next word, the next word, thank you, Thanh Nhan. Okay, the next word. Scorpion. Tidak Cibuti. Um, okay. Scorpion. Scorpion. Scorpion. Now, who can? Who can? Nguyễn Trung Kiên nào. Nguyễn Trung Kiên nào. Scorpion. Good boy, scorpion. Scorpion. Scorpion. Yes. Uh, Caterpillar. ô cái con này ghê lắm nha cái con này cô ghét lắm ấy có bạn nào đọc được con này không caterpillar caterpillar đố học không nào cho xem nào who can caterpillar Caterpillar. Oh, good. Caterpillar. Caterpillar. Yes, caterpillar. Good boy. Cô ghét con này lắm luôn. Các bạn có thấy không? Cái con nào mà cái con nó đã không chân đã ghét rồi. Xong lại còn những cái bạn mà nhiều hơn 10 chân là cô ấy có không những <laughs> còn sợ bạn nào sợ con nhiều chân không? Ví dụ như con nhện hay là con ờ, <laughs> sợ quá úi con sâu <laughs> caterpillar đúng không một à, nhiều chân là là là sợ lắm nhờ yeah. tiếp tục nào Swan. What this? Swan. Con này thì chắc là bạn nào cũng biết rồi. Who can? Nào, Kim Ngân nào. Kim Ngân. Swan. Swan. Swan. Swan. Nhớ cái bài hôm trước mà cô gọi cả lớp lên phát âm không? Đọc như thế là máy nó nó loại chết vậy nào. Lại con này swan. Swan em nhá chữ chữ cuối chữ em chứ không phải chữ em swan swan swan ok swan good girl nào phương trinh đọc lại cho cô nào thì câm ngân đọc đúng rồi nào phương trinh nào swan đúng tiếp tục yeah dạ, khánh vân nào từ này hơi khó nào khánh vân nào swan Quân. Yes, good. Khánh Vân lúc nào phát âm cũng chuẩn nhỉ? Swirl, đúng không? Con Thiên Nga. Con Thiên Nga. Ok, thank you. Tiếp tục. Lizard. Nào, who can, who can? Lizard. Đặng Tiến Minh à? Cô vừa mới mở mic cho bạn nào đấy? Đặng Tiến Hùng. Ôi Hùng ơi, phát biểu nào Hùng ơi. Hùng ơi. Lizard. Con này Lizard. Lizard. Hả? Lizard. Lizard. Lizard. Con này không phải là con cóc. Không phải là cóc đâu các con. Lizard. Con này là con gì Hùng nhỉ? Ờ, con thằn lằn ạ. Ờ, đúng rồi. Sao lại nhìn ra con cóc hay <laughs> sao nhìn ra con cóc nhỉ ồ oh, thật sự luôn ok nào con đọc lại nào tiến hùng nào à, bây giờ võ minh khang đọc lại cô nào caterpillar hả caterpillar. hả teddy deer. Ờ, không không nghe cô không nghe deer deer ok thế gấu có vào lớp không để cho gấu vào lớp luôn đây là có bạn gấu đang đòi học đây các bạn ạ owl Đức Minh. Owl. Owl. Yes. Tortoise. Who, who this? Đỗ Bình Minh. Đỗ Bình Minh nào. Ôi. Không, không, không. Đỗ Bình Minh nằm mở mic cho cô nào. Orders. Hả? Ờ, là cô nghe nào. Orders. Oh ờ, no, it's not tortoise. Nào con nghe lại một lần nha. Tortoise. Tortoise. Tortoise. Tortoise. Tortoise. Tortoise. Tortoise. À, mình nghe lại một lần nữa nha. Tortoise. Tortoise. Tortoise. Tortoise. Tortoise. Yeah. Tortoise. Tortoise. Right. À, con này giận. Ui, con này thôi nói thật luôn. Con này mà nhìn thấy một phát thôi là... Rat. Không chơi luôn. Lúc con thấy con chuột. Đúng rồi, con rat. Rat. Rat. Có lúc con thấy con chuột ngoài đường. Rat. La. La. Rat. Okay. Now, so we have uh, 10 new words here, right? Con sợ nó con đó lắm. Ui cô cũng sợ lắm. Nào, cả lớp nào chuẩn bị đâu? Where's your hand? Where's your hand? Where's your hand here? Where's your hand? Cô cũng sợ chật lắm nha. Ok nào chuẩn bị nhá, đặt tay lên trên bàn phím nào, chuẩn bị làm bài đến nơi rồi này. Đặt tay <laughs> lên bàn phím. Ok, so we need to come with this gấu đặt tay vào bàn phím nào yeah. swan swan where's swan one two three one two three ba <laughs> three owl king on on three yes tortoise tortoise tortoise yo yo yo yo yo yo two lizard Lisa, Na bạn nào bạn nào? Who can who can? Nhanh quá. Đúng rồi. Picture 2. Whale. Whale, whale. Wow, con này to lắm này, so big, so big, so huge, so huge. Okay, so one. Deer. Whoa. Okay, deer. Deer go. Where's deer? Deer. Deer, where? Where? Where this? Yeah, picture two, dear. Scorpion. Scorpion. Scorpion. Quickly, quickly, quickly. Scorpion. Where is scorpion? Cả lớp nào, scorpion đâu? One, two, three, four, five, six. Yes, of course, it's six. Caterpillar. Hey, yeah, we go to the caterpillar. Cái con này cô ghét lắm này thật luôn. Con này nhiều chân, con này rất nhiều chân mà lại còn nhỏ nữa yeah you got this rat rat rat where's rat rat where's rat sick wolf wolf Ooh, wolf wolf wolf wolf go where's wolf Wolf, wolf yeah five con này mà mà một bạn một bạn bắt một cái là thua xong đấy okay we got will whale vâng own owl okay caterpillar vâng bye bye gấu nhá caterpillar where's caterpillar one two three con này á à? liu liu liu liu No, okay, number one. Caterpillar. Caterpillar. Okay. Lisa. Lisa. One or two. One or two. Yes, picture two. Lizard. Okay, we have wolf. Wolf. Oh my God, it's so scary when we talk about wolf. Four. Wolf. Đúng rồi, cả lớp làm quá chuẩn. Nào tiếp tục rat đâu comment comment cho cô nào rat oh picture two exactly rat and uh, next we have swan here where's swan where's swan here swan swan swan picture four swan okay scorpion scorpion scorpion wow các bạn làm đúng quá scorpion picture two scorpion turtles Oh, where this? Where turtles? One and tortoise. And the last deer. deer. Hey! Oh my god! Look at this. One, two, three. Ew. Okay. Owl. Who? Which? Which here? Okay. Tortoise. Which one here? One, two, three, four. One, two, three, four. Scorpion. Scorpion. Which one? One, two, three or four. Oh, các bạn comment dấu nào? Deer. Deer. Okay, what this? Bạn nhiều chân. You caterpillar. Caterpillar. Okay, look at this. It look like a boss here. Look like a boss here. Wolf. Wolf. Ý, bạn xinh xinh này. Okay, how about this one? Lizard. Good. And three, exactly. Rat. How about this? Swan. Swan. And the last one is whale. whale. Yes, well done all the class. Rồi cả lớp làm mạnh mẽ chưa? lớp mình làm hơi chậm đúng không lớp mình làm hơi chậm một chút new nào tiếp tục nào thở hồn mỏi tay chưa mỏi tay chưa ok mỏi tay không ui dồi ôi nào cô cô thử uh, remove pin cô nào chưa đâu mỏi tay chưa cả lớp mỏi mỏi tay chưa nào cả lớp nào chưa con chưa ui dồi ôi thế tiếp tục nhá tiếp tục nhá Ok, chưa mỏi tay, chưa hề mỏi tay. Yes, yes. OK, we go, we will go on the next class, now. the next lesson. Yes. Mm -hmm. So we need to go on ISL collective, right? Gấu muốn join không? Gấu ơi. Yes. You need to wait me a little bit because my internet connection is not good. Mm, look at this. We got the white animals here. Yes. Look for it. Nào có lớp nào hơi mỏi tay một tí thì mình muốn éo tay chân thôi nha. Muốn éo tay chân một tí nào. Khớp tay, khớp chân, khớp đầu gối nào. No. and wait me a little bit. Ôi, cô học xong chưa? Chưa, một tí nữa, năm 10 phút nữa. Ok. Ờ, Ồ, oh, trong này không có rồi các con ạ. À. Thế là mình phải chiến sang chiến trường khác. Các bạn tranh thủ ra uống nước đi nhá tranh thủ tranh thủ gấu vào lớp ba một tí nữa nào sao hôm sau cho học nha gần xong gần xong rồi ok cả lớp cả lớp cả lớp có bạn có bạn gấu đòi vào lớp <laughs> có bạn gấu đòi vào lớp nào thế gấu không sau học nhá, thứ sáu nhá. Okay, today we have so many kinds of uh, wild animals here, right? Ooh, la la la la la la. How many is here? Có bao nhiêu nhỉ? Okay. How many? Nine. Good job. And the first, I want to call random. Cô sẽ gọi bất kỳ nhá Random, random, random. Random. Kim Nga. Xem nào. Who can? Raise your hand. Raise your hands and let me know. Raise your hand. Where are you now? Now who can? Ngọc Khuê. Ồ, oh, mấy cái bạn mà ờ, hăng lên thì lại không thấy đâu. Ngọc Khuê. Ngọc Khuê đâu rồi? Ô, không, ô, không tìm được Ngọc Khuê. Khuê ơi. Thế là cô phải xem các bạn dùng icon được không? Các bạn dùng icon được không? Rồi dùng icon nhá. Hello teacher. Yeah, dạ, hello Ngọc Khuê, how are you today? how are you today? Muốn cái gì? Oh, con how are you today kìa. Dạ, how are you today? How are you today? Uh, happy or not? <laughs> Yeah, uh, no, I'm happy. Yeah, you're happy. Okay, so look at the first picture here. So which animal did this? Yes, one zebra. Zebra. Okay, two. Cheetah. Huh? Cheetah, cô, cô Cheetah. cái số là con thấy được không cô? à để cô để cô nha đợi cô một tí à cái gì tiger tiger tiger tiger where's tiger one two three four five six seven eight where's tiger Tiger, tiger title hay tiger gì nhỉ con đọc to nào tiger tiger okay thank you So next, now one more student, one more student. Một bạn nữa nào. Bạn Ngọc Khuê vừa trả lời đúng hai câu rồi. Bạn Nguyễn Lương Hà An nào. Okay. Hello. Good evening. Hello. Yeah, so can you say which animal it is? Yes. Okay, what animal is this? Tree. Tree, snake. Snake. Good girl. And the next one is? Four, lion. Lion. Yes, thank you. Lương Ngân Hải An càng ngày Hạo càng tiến bộ. Rất là rất là tự tin. Nào, tiếp tục nào. Thank you Hà An và tiếp tục đến Hiền Dâu nào. Hiền Dâu nào. Ok, hello Hiền Dâu. Hello. Yes, dạ, so Can you see me and see the picture? It's the monkey. It's the monkey. And the next one is? Elephant. Elephant. Good girl. Okay, wait me a little bit. Oh my god. Wow. Oh, oh, how can you say thank you here? Nào tiếp tục nào. Cái tiến độ mà làm bài của các bạn nhanh quá cơ. Cô khơ bắt kịp không ạ? Đâu các bạn nào trong trong tối đây Trần Duy Phong à? Trần Duy Phong nay tối con. Ờ, Phong ơi. Hello teacher. Yeah, so uh, which animal is this Giraffe. Giraffe. Okay, giraffe. And now uh, what animal is this It's a bear. It's a bear. And the last one is? It's a crocodile. Crocodile. <laughs> Bạn đọc crocodile luôn. <laughs> crocodile. <laughs> okay, great. Thank you Trần Duy Phong rất là tốt. Trần Duy Phong học lớp Pantado à? con học cô nào con học với cô Phương lớp 2A À cô Phương lớp 2A. Ok, đúng là trò của Pantado các giọng rãi nhá. Thank you Trần Duy Phong nhá. Vâng. Ok, so now wow, oh my god, today we have zebra, tiger, snake, lion, monkey, elephant, giraffe, bear, and crocodile. So now today, do you want to join another game? Tiếp tục một bài cuối cùng nhá. À, Khánh Vân, ôi bây giờ cô mới mở phần chat lên các con ạ. Vừa nãy cô không mở, bây giờ mới đọc được. Ôi cực ngồi chồng kìa chồng kìa chồng. Nào, Ok, thế hôm sau vào lớp sớm sớm đi, vào lớp đông đông đi để cô còn biết đường mà cô cho nhiều bài luôn chứ. Như cái cái vào muộn này sao mà biết, đúng không? À, the next. Listen. Đây cô gọi bất kỳ đấy. Nha, bất kỳ đấy. Nghe nhá. Listen. Listen and click to the right picture. OK, can you see the screen now? Can you see the screen? Yes, So, first. This is a hippo. This is a, this is a, what, what, what? This is a hippo. Okay, okay, okay. <laughs> Who, who can, who can, who can? <laughs> this is a hippo. Who can? Who can? À, Lương Hà An nhanh quá. Rồi, thế cho Lương Hà An luôn. Nhanh quá cả. Nào, cả. nào, three. Nào, cả câu đọc là gì nhỉ? This is This is ở hippo. Đúng luôn, chuẩn luôn Hà An mời điểm. Hà An lần này nghe giỏi lắm nhá. Tốt. Tiếp tục next. This is a lion. Okay, who can? Who? Giữ được mình. This is a lion. lion. Good boy, this is a lion. Oh, where is the lion? One, two, three. <laughs> okay, one, two, three. One, two, or three. This is a lion. One. Okay. Now bạn tiếp nào. This is a snake. This is a... Wow, wow, wow. Con gì nhỉ? Hà Bình An nào. Tú Phương chuẩn lắm. Tú Phương. Nào, ok, Hà Minh An nào. This is a snake. This, is a snake. So, which one? One, two, or three? Three. Three. Okay, great. So, uh, thank you, Hà Minh An. Nghe rất tốt. À, okay, next one. This is a crocodile. Meow, meow, meow, meow. Who can? Who can? This is a nào cô thấy có một dòng số ở đây có hai bạn nữ và một một mẹ ở đây nào who can là bạn ấy tên gì nhỉ Hi, can you turn turn on the the microphone please please nham this is a crocodile which one which one monkey monkey no, no it's not monkey so khánh ly nào khánh ly hỗ trợ bạn nào Hello, can you hear me? This is a crocodile. Anh Ly biết không? Số 3 à, cô ơi. Anh biết không? Số 3 cô ạ. 3. Oh, Số Crocodile, đúng rồi, chính xác. Yeah, dạ, ừ. thank you. Cả hai ờ, các các gia đình tắt mic nhá. Không là cô bị nhảy mất rồi, không tắt mic được. Ok, thank you. Nào, tiếp tục là mình chỉ còn có chinh chiến 5 câu nữa thôi nào. Các bạn là cố gắng lên nào. This is a giraffe. This is a... Who can? Who can? Bảo Ngọc nào. Bằng tên cô Ngọc luôn. Cô Ngọc cũng là Bảo Ngọc đây. Bảo Ngọc nào. Bảo Ngọc nào có hai chị em nhà Bảo Ngọc nào. Hai chị em nhà Bảo Ngọc nào. Mở mic cho cô nào. Ô, lát rồi. Who can? Who can please? Who can? Dạ Trung Kiên nào. Máy bảo. This is a This is an elephant. Ô, cô con bấm nhầm luôn. This is a giraffe. This is an elephant. Ờ, e, This is bấm lại nhá. This is a giraffe. This is a giraffe. Ok, thế còn next. This is an elephant. This is an elephant. This is an elephant. This is an elephant. Next thank you trung kiên trung kiên của mình cần hai câu nhà yeah, tiếp tục nào một bạn cuối cùng hai câu cuối cùng nào who can tú phương á ơi gù tú phương ở biên đâu xa xôi qua đây à tú phương nhờ yeah. ai nào ai nào phú nào u rồi nhăn hết cả mặt vào đây này phú một câu khánh vân một câu dạ, This is a tiger. Now, hello to Phú nào. Which one? This is a tiger. So, which picture here? This is a zebra. No, no, no, no, no. This is a tiger. This is a tiger. Then which which picture is correct? One, three. Three. Yes, thank you An Phú nha. Một bạn cuối cùng nào. Khánh Vân nào, nổ phát cuối cùng nào. This is a shark. He is a shark. Có biết hát bài Shark Du Du Du Du không? Yes. Đã <laughs> con hát một đoạn là Baby Shark cho con nào. Baby Shark Du Du Du Du Baby Shark Du Du Du Du Du Đúng rồi, thế bây giờ cả lớp nha, để kết thúc bài này thì mình sẽ mở Baby Shark không? Thôi, mở Baby Shark bị đánh bản quyền đấy các con ạ. <laughs> Ok, ờ, thế bạn cả lớp nào bây giờ trong lúc cô đang không pin lên nhá thì các con sẽ thử Baby Shark cho cô nha. Đâu các bạn Baby Shark đâu? Where's Baby Shark? Here. <laughs> Yeah, so thank you. Shark ju ju ju ju đúng rồi. Hôm nay mình đã sẽ học về cái cách gọi là scream từ đúng không? À, scan từ làm sao để mình có thể là nhớ từ một cách nhanh nhất bằng cách nhìn hình ảnh và nghe đúng không nhỉ? khi bài tập của mình hôm sau hôm nay này hôm nay nhá sẽ có một rất nhiều bài tập nghe nghe chưa nghe đến thủng cái lỗ nhĩ thì thôi nha bởi vì sao bởi vì khi học tiếng Anh ấy không quan trọng là các bạn viết được bao nhiêu từ quan trọng là các con nghe được bao nhiêu từ và nói như baby shark được bao nhiêu từ đúng không nhở rồi bài tập vào ngày hôm thì cô sẽ gửi lại vào ngày hôm sau nhá. Vào thứ ba được không nhỉ? Cô sẽ gửi lại cho các bạn nhá vào buổi chiều. Bởi vì buổi sáng là cô cũng hơi bị bận một tí. Rồi, thế là đến buổi chiều mai nhá. Sẽ có 3 bài tập nghe và hai bài tập chọn từ, tổng cộng là mình có 5 bài tập. Tất cả các bạn sẽ chụp lại màn hình kết quả rồi sau đó là gửi trên nhóm giỏi tiếng Anh cùng uh, con cho cô kiểm tra nhá đừng quên hashtag tên cô Ngọc và nghe chưa không là cô bị mất bài đó dạ vâng còn bây giờ nhá cũng đúng theo cái thủ tục uh, đến giờ rồi nhở mặc dù là vui vui thì vui lắm nhưng mà bây giờ cũng phải đến rồi đúng rồi Hà Bảo Anh nào bây giờ cô sẽ cho Hà Bảo Anh lên để ờ, hướng dẫn lại các bạn nào Hà Bảo Anh nào thường thường là cô bảo bảo như nào nào đầu tiên là nhìn nhờ Hà Bảo Anh nhở mở mic nào nào we need to Brush the teeth. Brush the teeth and brush the face. And sleep. Yeah, we go to sleep. Rồi hai bảo anh cùng cô chúc các bạn ngủ ngon nào. Good night. Good night. Good night class đó bây giờ cả hai bảo anh và cô cùng chúc các bạn ngủ ngon nha yeah goodbye good night teacher good night teacher bye teacher bye teacher bye teacher bye teacher ok. okay. Goodbye, teacher. Goodbye, goodbye, goodbye. Nhớ nhá. Goodbye, teacher. Nhớ làm bài tập cô. Bye and good night. Không mời cô ăn tại sao. Good morning, teacher. Good evening. No, good morning. Okay. Cô phải mời quên chứ. Trần ơi. Trần. Thôi rồi, đợt này nào. Good morning, teacher. Please. Bác Ở đây Hiền nhá, Hiền đang Phương đâu nhỉ? Phương đâu rồi? Ôi rồi nhắn hết cả mặt ờ, này kìa. Ba tích chờ, ba tích chờ. Ba tí. Thế mà trẻ con còn cứ lai lai. Cô con con yêu cô, con không có Zalo của cô à. Ai? Ai không có Zalo của cô? Là cái bạn Squid